我不会。 6. Khi giảm ân xâm phạm mờ cõi, vua hùng phái xuống giả cầu sự giúp đỡ của huyền tài cứu nước, đứa bé nghe tiếng loa của sứ giả, bỗng bật dậy và cất tiếng nói đầu tiên, mẹ ra mời sứ giả vào đây, sứ giả vào, đứa bé bảo ông về tâu với vua, sóng cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt ta sẽ đánh tan núi giặc này. Sứ giả vừa mừng rỡ, vừa kinh ngạc, chạy vội về bẩm báo với nhà vua, nhà vua sai người ngày đêm làm gấp những thứ mà chú bé yêu cầu từ ngày ấy, chú bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, dân làng phải góp gạo vào thổ cơm chung sức một lòng rút sóng đánh tan giặc việc thánh sóng lớn nhanh như thổi là một trong những chi tiết thú vị trong trò chơi này các em hãy giúp dân làm cung cấp đồ ăn để giúp thánh sóng lớn nhanh giúp vua hùng đánh giặc nhé ở ờ, đây là luật chơi của cái trò chơi này À, có cái điều đặc biệt là như thế này à, đó là cái việc mỗi lần học sinh trả lời đúng được câu hỏi thì à, cái hình thành sóng sẽ lớn dần thêm thế nên cái điểm đặc biệt và cũng tạo cái tương tác cũng cao trước khi vào trò chơi thì người chơi sẽ phải được sẽ phải trả lời câu hỏi và nếu học sinh trả lời đúng thì à, hành động này sẽ tự lớn dần lên rồi chúng ta vào à, từng niêm một với một tình yêu tiếp theo học sinh có thể chọn à, bất kỳ một tình yêu nào cũng được vậy là nếu như học sinh uh, trả lời đủ 5 câu hỏi và đều trả lời đúng thì đến uh, phần này thì uh, thành công đã lớn với kích cỡ to nhất và như vậy là học sinh đã hoàn thành công việc của mình uh, sau đây là chúng ta sẽ đến với cái phần uh, à, vừa rồi là người chơi đã trả lời đúng toàn bộ cả 5 câu hỏi còn ờ, trường hợp ngược lại nếu như người chơi mà ờ, không đạt đủ 5 câu hỏi đúng 5 câu trả lời đúng trong các câu hỏi Tchau.